Mầm non những bước chân đầu tiên First Steps Academy được thành lập từ năm 2018. Với kinh nghiệm 5 năm vận hành, mầm non những bước chân đầu tiên dần khẳng định được vị trí của mình trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ lứa tuổi mầm non. Nhà trường liên tục tuyển sinh các bé từ 10 tháng tuổi đến 6 tuổi. Cơ hội được trao tới các con một môi trường giáo dục đạt chuẩn từ chương trình học tới chăm sóc và nuôi dưỡng. Chương trình ưu đãi học phí cho trẻ nhập học trong thời gian tới, miễn giảm 100% phí nhập học miễn giảm 20% học phí khi đóng học phí theo quý, tặng ba lô và mũ đồng phục, giá trị ưu đãi lên đến 5 triệu đồng. Với diện tích hai tòa học rộng 1.000 m2 cùng không gian vui chơi xanh ngoài trời, khu vui chơi liên hoàn và các phòng học chức năng, mầm non những bước chân đầu tiên đảm bảo điều kiện tốt nhất về không gian học tập và sinh hoạt của trẻ. Chương trình học được phân chia hai hệ học, hệ tiêu chuẩn và hệ STEAM. Trẻ được học tập theo dự án thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và nghệ thuật Bếp ăn đạt chuẩn bếp ăn một chiều, sử dụng máy sấy khô, tiệt trùng trong khâu vệ sinh đồ dùng ăn uống của trẻ. Chương trình tiếng Anh nâng cao chuẩn giáo trình Oxford trải dài các ngày trong tuần. Chương trình tiền tiểu học giúp trẻ trang bị đầy đủ kiến thức, tự tin vào lớp 1. Các lớp bộ môn năng khiếu, múa, võ thuật, cảm thụ âm nhạc nhằm khơi gợi khả năng nghệ thuật của trẻ. Mầm non những bước chân đầu tiên, First Steps Academy đã đồng hành cùng hàng trăm các em bé và quý phụ huynh trong suốt 5 năm qua nhà trường vui mừng được chào đón các con đến vui chơi, trải nghiệm và học tập tại ngôi trường hạnh phúc First Steps Academy. First Steps Academy hơn cả yêu thương